哦，得得得得得，得得得等停！哎。 nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang quý vị và các bạn thân mến hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, thôn Nà Giáo thuộc uh, xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang đây thì Giang đang có mặt tại khu vực nhà em mỉ cùng với em Vư em Vư có thể chào một người đúng không nhỉ <laughs> thì uh, em mỉ chào mọi người đi mọi người thông cảm là do là bà con ở trên này ít khi nói chuyện và giao tiếp ấy thì uh, trong cái thời gian vừa qua Giang có lên nhà em Mỹ và chia sẻ hoàn cảnh của nhà em Mỹ là nhà em Mỹ trước là chồng uh, em Mỹ mất vì tai nạn giao thông ấy thì uh, có uh, lên chia sẻ để Giang nhận được sự hỗ trợ của chú Điền Vũ đó là mong muốn là cho em Mỹ là nuôi vài con dê nhưng mà đến khi mà Giang vào đây và có bàn bạc với em vừa ở đây ấy là người dân ở đây trực tiếp và cũng là anh con ông bác thì à, do là cái điều kiện là nếu mà nuôi dê nuôi lợn ở đây rất là khó mùa dịch thì em mới có nói với Giang là nếu như mà giúp được gia đình em nghỉ khoảng 5 à, triệu 6 triệu thì là em sẽ bán lại cái con trâu của gia đình nhà em vừa cho em mỉ để em mỉ chăm sóc thế là trong gia đình của em vừa ấy là cũng mong muốn là giúp đỡ kêu gọi anh em trong nhà là giúp đỡ em Mỹ một phần nào đó để em Mỹ có thể là sau này là phát triển được kinh tế bằng cái con trâu này này thì hôm nay Giang mới có thời gian vào đây để trò chuyện cùng với em Vừ thì thời gian vừa qua thì anh em mình cũng cũng nói chuyện rồi đúng không? Vâng. Thì là cũng ờ, cảm ơn e, em rất là nhiều là cũng tạo điều kiện giúp đỡ là cho gia đình nhà em Mỹ là với lại gia đình là quyên góp một người một chút để có thể giúp Ờ, ờ. em mỉ là có con trâu này thì à, con trâu này em bán là bao nhiêu nếu mình bình thường ấy ừ, bình thường bán uh, trên 13 tí nhưng mà đã giúp là bán 12 tám thôi ừ, 12 tám ừ. đấy thì uh, với số tiền thì Giang cũng như là em vừa cũng đã thống nhất hôm trước là là, là anh vừa là mong muốn là mình giúp đỡ gia đình đấy thì uh, 5 triệu nữa còn bao nhiêu thì uh, gia đình là tự à, đi quyên góp rồi là em vừa sẽ nhờ à, mọi người trong gia đình à, giúp em mỉ một à, phần đúng không? Vâng. Thì đấy qua câu chuyện đấy thì à, hôm nay à, Giang vào đây anh chia sẻ cái con trâu đây là con trâu đây cho mọi người cùng mà xem một chút là con trâu này như em vừa nói là 10 cũng là bán 13 triệu 12 triệu 85 đấy thì à, còn như thế nào thì công việc à, như thế nào ấy thì là em mỉ đây biết nhá hôm nay là đấy là con trôn trâu <laughs> có vẻ con trâu không không quý mỉ hay sao nhỉ nó toàn chạy thôi kiểu con mẹ nó ở dưới đấy nó ờ, mẹ mẹ ở dưới đúng không à. <laughs> tí ờ, đưa xuống à. không thì mỉ cứ dắt xuống dưới đây đi xong là lên đây nói chuyện được à, chắc một tròn đây được ý tổng phát thì hai pha chọc thôi mà không đâu mà thế là phát đâu mà vô vào đây đi ừ. cho luôn là xuống được ở đấy tí đưa xuống dưới đây cho mọi người cùng xem ừ. về đây về đây anh nhờ mỉ Đấy nha, chú cho anh Vừ nhá là, là giúp em nhá, cái con trâu đấy là con trâu của em nhá. Dạ. Sau này nuôi như thế nào thì um, ấy thì anh tí nữa anh sẽ gửi tiền ờ, cái số 5 ờ, triệu mà hôm trước mà mà anh Vừ đã thống nhất đấy thì em có gì nói với Vừ không hay như thế nào? Dạ. Hả? Nói tiếng Hâm Mông ai người nói chuyện Hâm Mông được. Nói tiếng Hâm Mông này xong nay tí uh, vừa dịch lại như nào cho anh cũng được mà à sao đó bán gì tới ít tù vừa tới ít tù tới là sao chỉ thôi này sẽ để con gì nữa mà cứ chỉ mua tiền thì thôi này bán gì ở dưới tụi mình là mì mì nói gì nói bà là kiểu gia đình nhà ông khó khăn quá thì cũng xin anh em ừ. bác chú mỗi người giúp một ít xong anh lại giúp một ít nữa sáng à. Ừ. mua con ờ, cháu bé cho nó nuôi à. gia đình thế thôi À, nhưng mà phải nói lời cảm ơn uh, ờ, vừ ấy ừ. anh thì anh ờ, là là rất là cảm ơn rồi cảm ơn vừ rất là nhiều với lại anh em trong gia đình vừ rất là nhiều rồi còn dạ. em nữa em là người trực tiếp được nhận dạ. cái đó là em phải nói như thế nào thì cảm ơn anh đã có thể không nói được tính kinh thì nói tiếng hương mông là cảm ơn anh nhé rồi là mong rằng sau này dạ à, em yêu thương và giúp đỡ em nhiều hơn trong quá trình mình nuôi con trâu này như thế nào đó người thì có phát thọ thọ xanh sa đà ba pu nhà này thì có thọ cái tinh dầu <laughs> Mỹ thì bình thường là giao tiếp là nói rất là hay nhưng mà đôi khi là em còn ngại ờ, ừ. ngại ờ, nói chuyện thì ờ, Giang cũng không biết nói gì hơn thì qua đây thì Giang cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới chú Điền Vũ cũng như là tới em Vư và gia đình em Vư anh em họ hàng nhà em Vư đã tạo điều kiện hết sức có thể để có thể giúp em Mỹ mà mua được cái con trâu 13 triệu trước này em cũng nói đúng không thì giúp thì anh sẽ gửi cho em nhé dạ. có gì là ấy là Mỹ nhớ vâng. nhớ ấy nhá vâng. thế là đấy là trâu của em không phải là của à, của của ai đâu nhá vâng. sau này mà nó lớn lên nó đẻ như thế nào mà gia đình nhà anh em à, vừa có việc thì em sẽ giúp lại vâng. ờ đấy Thank you. À. Vâng. Bốn. Năm. thế là không phải của anh nữa đâu thì vì à, anh cũng thống nhất với vừ là như thế là là, là, là vừ nói như vậy thì anh chỉ biết như vậy thì vừ là là cũng bán là bán trâu của em vừ cho em mỉ nhưng mà đa số là em vừ phải giúp giúp em mỉ rất là nhiều thế là vừ à, cảm ơn em rất là nhiều nhá đi đi xuống dưới này một chút nhà mình đi wow từ nha Đây này À tết, tết chớ đây Xỉ nhỏ hổ La la cha Cổ Chỉ la Xỉ nhỏ hổ gì đó À đấy như đây là con trâu này nó chưa chưa tách mẹ nó phải đi theo mẹ ấy. nó chưa tách mẹ ờ, chưa tách mẹ ờ. thì đem ra là hy vọng là mì sau này là là, là chăm cho nó thật tốt Đấy, sau này nó lớn nên nó để ra em em uh, sẽ giúp ngược lại anh em trong gia đình đúng không còn bác thì giúp ngược lại nhá vừa nhá thì anh cũng không biết là nhờ vả ai chỉ có em ở đây thôi thân cận đây đấy vâng để châu của em, em vừa thì cũng uh, có mà hai ba con đấy thì em muốn bán con trâu này cho em nghỉ thì ờ, giang vào đây để chia sẻ với mọi người để cho mọi người biết đây là còn bao nhiêu thì em vừa sẽ hỗ trợ em mì dạ, cũng coi như kiểu trâu của em vừa nhưng mà lại giúp em mì để em mì có thể sau này phát triển kinh tế vâng. thì anh cũng chỉ mong uh, ờ, vừa cố gắng ờ, giúp đỡ mì thôi còn trâu sau này thì dần dần nó cũng sẽ lớn rồi, vâng. một hai năm thì nó sẽ lớn rồi, ừ. Ừ, sau này cho các cháu mình nữa thì nó có để ra thì nó lại chăn cho mình vâng vâng mình có phải bán cho ai có tiền thì ờ, thu nhập thì ờ, cho con cái ăn học ấy vâng ừ. thế là con, mấy con trên này cũng, cũng của nhà mình hết đúng không vâng vâng em mấy con trên đấy của nhà em à. à. con trâu ờ, này là con trâu cái à. em thấy là khoái cũng cũng rất là đẹp đấy chứ đúng không ừ. anh nhìn thấy cái khoái của nó cũng đẹp mà đẹp con cái dưới này cũng đẹp ờ, đấy con cái khoái nó còn đẹp hơn con mẹ à, dạ. à. à. Thế thôi anh ờ, vào đây để, để ờ, gửi tiền cho em rồi thông báo ờ, với Mỹ là như thế nhá. Vâng, vâng. Thì chắc là anh cũng phải xin phép về thôi, vâng. muộn rồi đấy. Vâng. Thì Giang cũng phải về nữa, còn rất là nhiều việc. Vâng. theo như mong muốn của chú Điền Vũ thì Giang cũng vào đây để gửi cho em vừa và thông báo mọi người là đây là con trâu của, của em Mỹ. Cái video ngày hôm nay của Giang thì cũng chắc là cũng xin phép khép lại đây thôi thì à, Giang cũng à, hy vọng rằng con trâu này của em Mỹ sau này sẽ lớn và đẻ được nhiều lứa và cũng mong là em sau này sẽ phát triển kinh tế nuôi hai cháu nhỏ là cho cháu được ăn học Đấy, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau nhé. Vâng.